sự quyết tâm, đề nghị quận một tiếp tục phát huy những lợi thế sẵn có về mặt vị trí, vai trò là quận trung tâm của thành phố, tập trung cải cách thủ tục hành chính, đồng thời nâng tầm quản lý đô thị trên địa bàn quận một cách chuyên nghiệp, văn minh hơn và có một kế hoạch

Đấy, Trong khí ô tô lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành ừ. Hồ Chí Minh cách đây 3 năm, đề án bị đánh giá là khó khả thi và ngưng cho đến nay. Theo dự thảo lần này, chủ đầu tư sẽ xây dựng 34 cổng thu phí trong vành đai khép kín và một nhà điều hành trung tâm. Tổng kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng, thực ừ. hiện theo hình thức BLT, xây dựng, thuê dịch vụ và chuyển giao. Đề án được thực hiện trong 15 năm, giai đoạn 2020-2035 đơn vị đề xuất đề án đưa ra đó ai đi theo tôi nữa nhưng vẫn còn khá nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của đề án chủ yếu tập trung lo ngại người dân khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có thể chịu chi phí đắt đỏ tình trạng phí trồng phí chúng tôi cho rằng như vậy thì cái phạm vi nó quá nhỏ và số tiền bỏ ra rất lớn và nếu chúng ta làm trong 15 năm với cái trường hợp này làm cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh này có cảm giác như là ở địa bàn này phải thu những cái khoản gì như thế này thì chúng tôi cho rằng không nên làm sự khác biệt về cái, những cái nghĩa vụ vậy mà nên có sự bình đẳng trong tất cả các nghĩa vụ giới thiệu cái chuyện là Singapore rồi thụy điển các cô công vân nhưng nên nhớ rằng điều kiện xã hội ở Việt Nam nó khác xa những cái nước kia chúng ta muốn học tập họ thì chúng ta phải tạo những điều kiện tương đồng với đó không phải là một thời gian dễ dàng thứ nhất đấy cái tính đồng bộ của cái đề án này cùng một số các cái giải pháp khác thứ hai là phải có cái sự quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố à, quyết tâm cao lãnh đạo thành phố là chúng mày mẹ à, mày xui ra quá gì không phải là làm chia đẻ gì là nên lấy cái phương án một a nhỏ lại thôi chúng ta không lấy theo cái dọc theo cái tuyến đường ven trên là thị này Khách béo trong này là mình thằng thằng thằng triệu thằng mũi rồi là bình đai rồi.